Tỉnh Long An có tuyến biên giới đất liền gần 134 km, tiếp giáp hai tỉnh Sveiring, Raven, Dương quốc Campuchia. Địa bàn biên giới của tỉnh gồm 20 xã thuộc 6 huyện thị xã với hơn 29.000 hộ dân, gần 110.000 nhân khẩu của nhiều dân tộc, tôn giáo, Những năm qua, được sự quan tâm của đảng, nhà nước, kinh tế xã hội của tỉnh nói chung khu vực biên giới nói riêng có nhiều khởi sắc. Đời sống vật chất tinh thần của đồng bào từng bước được cải thiện, hệ thống chính trị được củng cố, quốc phòng an ninh được giữ vững tăng cường. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, vai trò trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ tại các chốt kiểm soát, phòng chống dịch trên tuyến biên giới rất quan trọng. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, người chiến sĩ nơi biên cương đã không quản ngại khó khăn, tạm gác lại chuyện riêng, lên biên giới căng mình chống dịch, bám trụ tại các tổ chốt nhằm kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở, những điểm có nguy cơ có người xuất nhập cảnh trái phép. Khắc phục khó khăn về điều kiện thời tiết, nơi ăn ở sinh hoạt công tác các tổ chốt phòng chống dịch đã tiến hành tuần tra khép kín khu vực biên giới được giao phụ trách nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các đối tượng xâm nhập biên giới trái phép, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc, kiên quyết không để dịch bệnh xâm nhập qua biên giới. bộ chiến sĩ biên phòng luôn động viên nhau cố gắng vượt qua khó khăn, góp phần bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Mặc dù vợ đang mang thai, nhưng như các chiến sĩ xa nhà khác, Trung úy Đặng Phúc Đông, quê huyện Cần Duộc, cũng đành gác lại niềm riêng để tập trung làm nhiệm vụ. Anh công tác tại đồn biên phòng Thuận Bình từ năm 2018 và lập gia đình cùng thời điểm đợt dịch Covid-19 đầu tiên bùng phát vào năm trước gia đình thì cũng ở xa cho nên là do điều kiện nhiệm vụ được giao thì anh em cũng khắc phục khó khăn nhưng mà mình cũng là trong tiếng miền Nam cho nên cũng là đã gần hơn là các anh em về tiếng phía Bắc vào thì nên anh em mình cũng ờ, động viên và an tâm tư tưởng công tác với nhau để cùng khích lệ tinh thần để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đảng và nhà nước đã giao động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An đã tổ chức đoàn đến từng điểm chốt để thăm nơi ở, làm việc, tìm hiểu điều kiện sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ. Trong đó, đồn biên phòng Thuận Bình, huyện Thành Quá có nhiệm vụ quản lý bảo vệ đoạn biên giới dài gần 9 km. Đơn vị đang triển khai 2 chốt và 8 tổ cát kiểm soát lưu động ngăn chặn phòng chống dịch. Ngoài nhiệm vụ là bảo vệ biên giới phòng chống buôn lậu gian lận thương mại thì một nhiệm vụ trong thời điểm hiện nay hết sức quan trọng của chúng ta đó là phòng chống dịch về phía ủy ban nhân tỉnh và các sở ngành tỉnh cũng như các huyện thị xã ở tiếng sau thành phố tiếng sau chúng tôi luôn luôn quan tâm và sẽ hỗ trợ để tạo điều kiện tốt nhất cho các đồng chí các bộ chiến sĩ trên tuyến biên giới làm tốt được nhiệm vụ cùng với hơn 30 chốt bán kiên cố trên toàn tuyến biên giới của tỉnh còn có khoảng 150 điểm quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch. Thời gian qua, tỉnh chỉ đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An cùng các lực lượng phối hợp đầu tư cơ sở vật chất để các điểm chốt ngày càng kiên cố. Trong đó có việc vận động người dân địa phương hỗ trợ, tuyến sau đỡ đầu tuyến trước và trích từ ngân sách. Ngoài quân số tại chỗ, tham gia kiểm soát biên giới còn có lực lượng tăng cường từ các tỉnh Bến Tre, Nam Định, Ninh Bình, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, công an và dân quân địa phương tôi cũng đã xây dựng đầy đủ các kế hoạch phương án cũng như à, khi có cái tình hình diễn biến phức tạp à, để xử lý kịp thời ngay tại cơ sở không để bị động bất ngờ qua đây thì chúng tôi cũng xin hứa là cùng nhau giữa các lực lượng đoàn kết thống nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà các cấp lãnh đạo đã giao cho chúng tôi Cuộc chiến chống dịch Covid-19 chưa biết khi nào kết thúc, nơi miền phên dậu, các lực lượng trên tuyến đầu cùng người dân biên giới đang xây chắc thành lũy, vượt mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kép vừa quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, vừa ngăn chặn hiệu quả dịch Covid-19. Đối với những cán bộ chiến sĩ biên phòng, ngăn chặn dịch từ biên cương tổ quốc là mệnh lệnh từ trái tim, tất cả vì bình yên cho cuộc sống nhân dân. sự hy sinh thầm lặng của những người lính quân hàm xanh đang ngày đêm cùng mình làm nhiệm vụ chốt chặn, xây dựng lá chắn thép bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 đã tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Họ xứng đáng là chỗ dựa vững chắc của nhân dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.